Xin chào tất cả mọi người Hôm nay à, cũng là những ngày cuối tuần Mình có dịp à, đưa Bên Nguyễn là một trong những chuyên viên tư vấn bất động sản à, chuyên về khu Nam Để tham gia vào một cái dự án khá là đặc biệt tại dự án Nhà Bè Thì Bên Nguyễn có cảm giác như thế nào khi mà mình tham quan một cái clubhouse khá đẹp tại dự án này Bên Nguyễn Dạ vâng, xin chào anh Sửu cũng như là xin chào tất cả các anh chị chúng ta đang xem Video clip này thì hiện tại thì được ờ, anh Sửu là giới thiệu đến với ờ, một cái dự án khu đô thị tại khu phía nam thành phố là mang tên là Zegai Nhà Bè thì hiện tại thì ờ, bên Nguyễn đang có mặt tại Clubhouse tại dự án với quy mô là 359 sản phẩm thấp tầng của giai đoạn thứ nhất thì bên Nguyễn thấy là đây là một trong những cái dự án có vẻ là rất là đáng sống tại khu Nam Sài Gòn và hôm nay thì rất là muốn nghe anh Sửu chia sẻ về uh, tại vì một cái dự án đáng sống này phải là bao gồm những cái cảnh quan và những cái tiện ích đáng sống và thường là nó sẽ tập trung tại các khu vực clubhouse dành cho cư dân như thế thì không biết là tại khu vực clubhouse của của dự án Jagai này thì sẽ có những cái tiện ích nào anh Sửu có thể chia sẻ rồi bây giờ là Phước Sửu và Ben Nguyễn sẽ cùng à, với mọi người đi khám phá tất cả những tiện ích trong cái Clubhouse ha yeah. Dạ. thì à, Ben Nguyễn ạ à, à, trong Clubhouse này thì có à, ba à, Clubhouse chính đó Ben Nguyễn yeah. Dạ. thì à, chỉ chỉ khoảng hơn 350 sản phẩm thôi nhưng mà có ba clubhouse dạ. thì cái phân khu à, và Phước Sửu và Bê Nguyễn đang đứng đó là à, A31 à. thì có một cái clubhouse khá lớn diện tích khuôn viên cũng à, phải hơn 1.000 mét vuông đó Bê Nguyễn dạ thì chủ bộ đầu tư bố trí khá là đẹp luôn phòng bên Nguyễn ha. Dạ, có một đây, đây có khu vực hồ bơi. Dạ ngoài khu vực hồ bơi thì ở đây có những khu vực à, giống như là mình dùng à, để những cái à, à cái ghế nằm phải không ờ, à, dạ. à, sau lúc mà mình tắm lên thì mình có thể vừa tắm nắng và mình thư giãn ở đây dạ. à, và một cái à, vị trí thứ hai thì tạm thời hiện tại chủ đầu tư đang để xa bàn của dự án nhưng mà đây là một cái nhà hàng ở bên Nguyễn à, ờ, bên Nguyễn có thể là khám phá vào bên trong luôn bên Nguyễn ạ dạ, xin mời à, anh chị chúng ta sẽ cùng theo dõi bên Nguyễn cùng vào ạ à à, đây là khu vực sa bàn tại dự án sa bàn của dự án và sau này là một cái à, gọi là nhà hàng mini ha yeah. Dạ. thì à, tại đây thì bên Nguyễn và mọi người có thể là tổ chức những cái tiệc à, tùng à, của gia đình mình à. À, mình có thể book à, trước với chủ đầu tư và từ đó thì mình có thể là tổ chức những buổi tiệc sinh nhật nè những cái tiệc à, cuối tuần với gia đình hẹn hò buffet à, yeah. hoặc cái là barbecue à, cùng với lại cái hồ bơi này à, vâng bên Nguyễn thấy thì cái trần nhà rất là cao và được bố trí những khu vực đèn như thế này nè và nghĩ nghĩ là khi vào những ngày cuối tuần và vào buổi chiều tối á, thì khi mà chúng ta đã đặt sẵn những cái bàn tổ chức những cái buổi tiệc ăn uống cùng bạn bè trong một cái không gian vừa có hồ bơi nè vừa có cái không gian rất là ấm cúng cũng như là rất là sang trọng như thế này thì chắc chắn nó sẽ một phần nào khẳng định vị thế của à, anh chị khách hàng khi mà chúng ta đang sống tại đây quá tuyệt vời bên Nguyễn ha dạ yeah. à, chúng ta sẽ cùng ra là khu vực à, hồ bơi các anh chị ha Bên Nguyễn ơi, ở đây hồ bơi thì à, có hồ bơi à, vừa người lớn vừa à, cho em bé luôn à, à. khu vực người lớn người trẻ ừ, em hồ bơi khá rộng phong yeah. Dạ. à, một hồ bơi với một cái diện tích khá rộng với sải bơi thì cũng khá à, hợp lý để cho những cái người gọi là chuyên gia bơi xiền phong. yeah. Dạ. đây là có hồ bơi trẻ em nè đây à, khu vực à, hồ bơi khá em. đẹp luôn à. em thấy thì hiện tại là đối với dự án này cũng đã các mảng xanh cũng đang dần phát triển rồi tuy nhiên là tại khu vực lớp hao thì đây là khu vực trung tâm tiện ích à, thì bên Nguyễn thấy là rõ ràng là không gian xanh được chủ đầu tư bố trí rất là đầy đủ cảnh quan cây xanh nó tạo cho mình cái cảm giác rất là thư thả và thoải mái có thể là sau một ngày làm việc chúng ta có thể đi dạo xung quanh khu vực lớp house cũng như là khu vực khuôn viên của dự án để chúng ta cảm nhận hơn về cái cái không gian xanh cũng như là nâng cao cái sức khỏe thể chất của mình để bắt đầu một ngày mới làm việc được tốt hơn và dạ, yeah, nó rất là hay Bé Nguyễn à, có nhận thấy được là một cái tông màu à, một cái cách bố trí của à, dự án nó làm mà gọi là tô điểm và làm trở nên một dự án nó một ờ, nó rất là nổi bật và à. cái gam màu này đối với cái chủ đầu tư uh, đã gọi là thiết kế ở bên này thì uh, cái gam màu này không bao giờ bị lỗi thời phong Minh Nguyễn dạ đúng rồi với những cái phong cách thiết kế của dự án rất là mới hiện đại như thế này thì chắc chắn khi mà dự án được hình thành ổn định thì sẽ là nơi tập trung của rất là nhiều các anh chị khách hàng à, chúng ta di chuyển về đây để sinh sống và ổn định lâu dài tại một cái khu đô thị đẳng cấp phía nam thành phố à trước mặt của Phước Sửu và bên Nguyễn là một cái uh, ở à, đây là một cái quầy quầy gọi là về pha chế à, cà phê, cà phê. À, <laughs> rất là thoáng mát phải không yeah. Dạ, nhìn hiện tại thì chắc có lẽ là, là một thời gian tới thì bên phía và chủ đồ chủ đầu tư cũng sẽ bố trí đúng không anh Sự? Đúng rồi, chính xác yeah. cái bên Nguyễn khi mà cư dân vào ở đầy đủ rồi thì đây sẽ là một cái à, nơi gọi là à, quầy bar rất yeah. là dạ. đẹp và bố trí những cái món cốc tay cực kỳ ngon khi mà bên Nguyễn à, sau khi là bơi lên xong là bên Nguyễn có thể sử dụng luôn yeah. nè. Dạ em để ý thì đây cái khu vực clubhouse này nó khá là thoáng cho nên là nó có cái, cái gió đối lưu rất là tốt khu vực này rất là mát mẻ anh sự đúng yeah. Dạ. rồi ngoài ra thì uh, trước cái khi cái cổng vào clubhouse á thì có một cái uh, um, gọi là cái quầy tiếp khách cái lễ yeah, dạ, tân đấy sảnh đón nha dạ. yeah. à, lobby ha yeah. đây xin mời mọi người khi mà chúng ta có bạn bè gì đến á thì uh, chúng ta mời vào khu vực này hoặc là những cái đối tác uh, để có thể uh, chia sẻ những cái thông tin về à, dự án mình dạ, cũng à, như là... ký kết à, những cái hợp đồng nhận nhà hoặc là uh, mình có thể là thanh toán những cái ờ, tiền điện nước ha một dạ. cái bi khá đẹp một... khá sang trọng rất là sự à, chỉnh giống chu. như dạ, một sự chỉnh chu của chủ đầu tư chúng ta nhìn qua từng chi tiết rất là nhỏ thôi thì hy vọng là thông qua những cái thông tin chia sẻ vừa rồi thì uh, các anh chị chúng ta sẽ uh, có thể là chúng ta sẽ có được nhiều cái cái cái cái thông tin để chúng ta tham khảo khi mà sống tại một khu đô thị đẳng cấp tại khu vực phía nam thành phố như là dây gai nhà bè Bé Nguyễn à, ngoài những cái tiện ích như vậy thì có một cái phòng tập gym khá đẹp luôn. Yeah. Dạ. À, bên Nguyễn là có phải là một cái tiến đồ của uh, ờ, game hay uh, gamer hay không bên yeah, dạ, Nguyễn à? nè. Rồi cùng với bên Nguyễn mình khám phá vào bên trong căn phòng này có yeah. Dạ. những gì ha. Xin mời mọi người ạ. À. Wow. Wow. Quá đẹp luôn bên Nguyễn. Đầu tiên là cái mùi uh, thiết bị tập rất là mới các anh chị. Đúng rồi. Ở đây được bố trí uh, đến um, yeah à, khá nhiều máy rồi bên Nguyễn ạ à. Ờ, à, khu vực rất là nhiều máy và đặc biệt là bên Nguyễn thấy là những khu vực tạ này rất là là là chất lượng luôn các anh chị này thì nó đảm bảo là chúng ta có thể một cái các anh chị uh, có thể có được một cái buổi tập rất là an toàn và rất là chất lượng à. Đây, một lớp hâu dành cho khoảng 100 bộ. cư dân thôi nhưng mà có khá nhiều máy tập và đã à. đưa về đây phải không? Chúng ta có máy chạy bộ nè, rồi đà xe đạp cái rất là nhiều những cái thiết bị phòng tập gym gần như là khá là chuẩn so với những cái phòng tập gym bên ngoài rồi đó anh Phước Sự trời ơi vào Chính đây thì bên Nguyễn nha không cần phải là đi những cái phòng tập gym nào khác yeah. Dạ. à, một cư dân ở đây thì khá hoàn hảo tiện ích à, đầy đủ phải không dạ yeah. thì à, ngoài ra thì chủ đầu tư còn bố trí một vài phòng căn phòng khác ở bên Nguyễn yeah. Dạ. ở đây thì à, mình có thể là à, à, trưng bày nè à, những phòng tranh hay là những à, những um, tổ chức những buổi tiệc à, hoặc là những cái phòng ký kết hay là cái gì thì chủ đầu tư cũng cũng cũng khá à, khá chỉnh chu cho khách hàng ha yeah. Dạ. ngoài ra thì à, cái lớp house này còn có thêm một tầng à, ờ, một tầng nữa trên cao yeah. Dạ. thì và nhìn toàn bộ cái khung cảnh ở bên này thì trước khi mà mình lên tầng 1 á, thì mình vào cái tầng trệt á, à, của bà Bê Nguyễn yeah. Dạ. vào một cái không gian gọi là vệ sinh nhưng mà không phải là không gian sinh hoạt vệ sinh bình thường ở đây là một cái những cái phòng tắm mà massage này yeah. Dạ. xông hơi nè và có đến ba cái, cái căn phòng vệ sinh à, căn phòng vệ sinh đầu tiên mà à, xin giới thiệu đến mọi người đây là dành cho à, những người gọi là có thể là tàn tật ha dạ vâng. và di chuyển vào để đi vệ sinh và nhất là thoáng mát sạch sẽ và căn phòng thứ hai là ví dụ căn phòng này thì có thể dành cho à, nữ đó bé Nguyễn yeah. Dạ. rất là đặc biệt Phong Nguyễn có khá nhiều có khá nhiều à, bồn tắm và ở đây có nguyên một cái quầy yeah. sông hơi nữa thì bây giờ mình phải vào cái căn phòng vệ sinh của dành cho nam ha yeah. Dạ. rộng rãi thoáng mát và điều đặc biệt là có một cái tầm view khá đẹp luôn yeah. Dạ, ở đây wow, thì tầm view về ờ, khu vực trước à đây chúng ta có những cái tủ locker để mà có thể là để những cái vật dụng cá nhân rất là thuận tiện luôn rồi sau đó thì dạ. khu quen vào đây để mình à, tắm sông hơi ha yeah, dạ, đây sông hơi khô rồi ok sông hơi khô wow một cái club house rất là đầy đủ những tiện ích dành riêng cho cư dân đẳng cấp tại khu vực Nam Sài Gòn à, ngoài cái khuôn viên gọi là hồ bơi thì còn có những cái uh, hồ cảnh quan nè yeah. Dạ. rồi à, trồng cây xung quanh và có những cái lối à, giao bộ cho em bé xung quanh cái khu vực à, club house nữa à, nhìn cảm giác rất là thoáng rất không? là chỉnh chu một rất cái là chỉnh khu chu. đô thị được chủ đầu tư thiết kế rất là chỉnh chu và và gần như là rất là ưu tiên những cái trải nghiệm của cư dân và sinh sống tại đây Đúng rồi Văn Nguyễn um, Chắc là rất là ít chủ đầu tư à, Họ đã thiết kế à, những cái căn gọi là thấp tầng Nhà thấp nhần à, Nhưng mà vẫn có thể là hoàn thiện những cái cơ sở à, ngoại thất nội thất cực kỳ tuyệt vời dạ, à, trong rồi. một cái lớp house để cho những quý cư dân sử dụng dạ. à, ngay cả những cái chủ Rất đầu tư à, cực kỳ lớn cũng chưa có những cái à, tiện ích à, bậc nhất có 102 này Phong Bé Nguyễn dạ khi mà một cái dự án được dự án quy mô lớn được một chủ đầu tư uy tín phát triển và phát triển trong cái thời gian gần đây thì em nghĩ là với rất là nhiều những cái cập nhật mới về phong cách thiết kế về những cái tiện ích dành riêng cho cư dân thì chắc chắn nó sẽ là à, một trong những nơi rất là đáng sống trong thời gian này đúng rồi Ben Nguyễn à, khi nãy giờ là à, phước sửu và bên nguyễn à, đã đi dạo một vòng những yeah. cái dạ. tiện ích à, gọi là cực kỳ hấp dẫn tại cái à, dự án dài gà dài gà nhà bè này yeah. Dạ. thì quý cư dân à, và những người và đang tìm cho mình một cái cơ hội gọi là về là đầu tư sinh lời và an cư lạc nghiệp thì cũng đừng quên cái dự án Saigai này nha chắc chắn rồi và thông qua những thông tin chia sẻ vừa rồi thì hy vọng là các anh chị sẽ có thêm nhiều thông tin và để mà chúng ta có cái cơ hội được mà sinh sống và định cư lâu dài tại một khu đô thị mới của khu Nam thành phố và những thông tin chi tiết thì chúng ta có thể vui lòng liên hệ đến số hotline trên màn hình để các bạn chuyên viên tư vấn có thể liên hệ và hỗ trợ các anh chị được tốt nhất. Bây giờ thì bên Nguyễn và anh Phước sử xin chào và hẹn gặp lại.